Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diên Khả anh em ơi Lần này thì à, vừa được thằng em à, Thìn Dương 365 Donate cho à, Kim, Trường Phái, cho nó nắng Nói chung là Khải là Khải định là ít nhất phải từ 3 món đến 4 món đường môn Thì Khải mới chuyển Chứ còn chuyển thì Khải chuyển lúc nào trả được Nhưng mà thằng em Donate thì coi như ok, chuyển luôn đi Đó Đúng rồi à, Bây giờ thì uh, Khải chuyển đường môn trong cái nỏ này hôm trước Khải có người trả 7 triệu rưỡi 8 triệu Khải không bán nhưng mà đợt này thì à, đường môn lên ngôi nha nè đường môn lên ngôi nha mọi người đường môn lên ngôi nên là Khải à, cũng định hướng về đường môn cũng như là phụ bang nói thiệt anh em thực sự anh em là phụ bang tại vì bang không có đường môn mà lý do vì sao lên ngôi lên ngôi cái chỗ là đường môn kèm với một ạc năm độc bình thường thôi thì đánh sốc độc cực kỳ nhanh nha anh em chỉ cần à, cầm một cái nỏ hay là gì đó không biết chỉ cứ đường môn kèm với năm độc là đánh con boss đại trong vòng 30 giây con boss đại nổ đam 10 15 triệu banh nổ chết chết rồi đâm trụ cũng vậy em đâm trụ công chiến cũng vậy nổ đam cực kỳ nhanh luôn nên là khả muốn nói là đường môn lên ngôi anh mà, à đường môn em đọc đi kèm với nhau là bộ bộ đôi sông sát này mà nói chung là quá đẹp luôn đỡ khai test cho anh em xem lý do vì sao lên ngôi và giờ khai chuyển rồi khai cho anh em xem nên lên ngôi là chỗ nào và như thế nào là lên ngôi ok khải test cho anh em xem hôm trước ờ, cách đây ờ, sâu trận còn chiến hôm thứ sáu thì khải cũng cho anh em xem rồi thì ờ, con đường môn của năm độc chỉ cần một con đường môn cùi và một con năm độc cùi đánh kiểu gì kiểu cũng giật đam độc cực kỳ nhanh chết luôn này mà con uh, nhiệm vụ hoặc là con uh, gia tẩu cực kỳ nhanh chết luôn và ngày hôm nay thì khải đã khai chuyển sang đường môn khải cho anh em xem nó nhanh ở chỗ nào và như thế nào nha mọi người đây <coughs> anh em ơi thông trăm ba lần chuyển đường môn ok đây nón này, giày đây ờ, còn ba món con lôn này khả sẽ năng bán lại anh em ơi lúc này khả bán đôi giày được um, 38 kim rồi đôi giày mát được 38 kim rồi còn cái uh, giờ chân lai này luôn khải bán cái đai xương tinh này đai min cái đao xương tinh là min với giá 6 triệu rưỡi đó 6 triệu rưỡi cái đai à, cái đao cái đao này rồi bao tay này khả năng bán 3 triệu bao tay này khả năng bán 3 triệu bao tay 3 cấp trên ít à, tương đương với 45 à, kim đai lưng này khả năng bán 2 à, triệu tương đương 30 kim rồi cái đao này khả năng bán 80 kim đó 80 kim rồi nói chung anh em nào có mua ba món con lông đao này á thì cứ inbox facebook cho khải rồi ờ, khải bán cho họ vô trải nghiệm chơi nói chung là được ba cấp 9 ít nè khả năng định rao đổi cái bao tay xương tinh này đổi lấy bao tay đường môn mà không ai đổi này mà đổi lấy bao tay thiên quang á mà không ai đổi thì cứ đỡ nó thôi khi nào ai đổi đổi thôi ok được khải uh, có hết đồ đó chuyển đường môn luôn và đi test cho anh em xem đường môn lên ngôi như thế nào nha mọi người đánh cực kỳ nhanh luôn áo thì uh, áo thì uh, mang áo đường môn kia rồi bọn áo tím rồi đi áo mang áo đường môn 47 47 phục hồi nha anh em ơi bán đôi giày là sai lầm rồi sao sai lầm em bán cho đỡ làm gì đâu rồi ờ chắc chắn mất sơn hàng con lôn rồi nói chung là tốn ba kim thôi em sơn hàng con lôn hôm trước hãy mua ba kim thôi thì à, mình đổi phái là tốn là chắc rồi mà rồi đường môn chữ đường môn này test cho anh em xem nha giao vật thứ vọng môn phái Ờ, hôm trước Khải nói với anh em là Khải chơi con long đao chắc ờ, lúc sập server bắn hạt Khải nghỉ. Nhưng mà tầm này đường môn lên ngôi quá anh em à. Anh em vào tổng kiếm anh em thấy không? Nó sánh bằng giỏ đăng như con lồn hai cá chết, hai cá chết, phải nồi thì ok. Lần này thì uh, Khải chuyển đường môn và cho anh em xem. Ta đội phải khác đường môn. Nọ tiếng anh em. Đánh nỏ cực kỳ lên đam cực kỳ nhanh luôn nè. Đánh nỏ cực kỳ nhanh luôn. Rồi, đã khai sẽ đọc lần năm động mà không bó này này rồi đó đường môn đường môn này thì à, mất bảo vũ mất phi đao rồi mất cái hai kêu ta té cho anh em xem nha cái này chắc chắn phải lên đảo thêm lần nữa nè cờ em ơi sao được bán như rồi đợi nhanh với lại ưu tiên cho mỹ đen mỹ đen cũng hỏi dữ quá cũng trong bang á nên thôi ưu tiên bán cho mỹ đen đi giờ bán nó ngồi là combo là đẹp luôn thì giờ mình bán lẻ đâm ra mình lỗ thôi em bán lẻ đâm ra mình lỗ thôi. xác nhận lỗ xác định lỗ thôi. này đường môn em khí 3 cấp gỡ chưa gỡ chưa đây à, mua đây lần bình hàng à, đường mòn em khí ba cấp nữa là trội lên lực tay quá trời luôn rồi khả năng tăng điểm nè đường môn nè ừ hello Eric Bùi nha hello anh ơi hello anh em tầm này à, đường môn quá khỏe này em ơi đánh khá là sướng <clears throat> đó lực tay ủa sao lại thiếu ta trăm bốn chín với bảy ủa sao lại thiếu tóc à bị lát bị lát tóc rồi sao anh em ơi nó bị lát đó nè được hãy uh, ao game cái nó bị lát đó à con điểm không rồi hết điểm rồi còn dân 135 điểm vãi cả rồi giờ vô điểm biết tăng gì chờ vô 135 điểm nữa ok khải ao game cái này mà nó bị uh, lắc nó bị ao game qua nó bị uh, đội phái chứ tốc độ đánh khải phải 170 mấy lần nè đặt móc 158 đặt móc 158 đó 176 thấy chưa đặt móc nha nè đặt móc 158 lực tay có thể hạ tăng lên 8k càng nghĩ lực tay 8k là hợp lý mang phi phong vô nữa lực tay 9k là bình thường cái này khải uh, chắc chắn sẽ lên đảo một lần nữa nha nè rồi tầm 8k giờ chuyển đường môn thì đánh ờ, ngũ hành này rồi để khả đi test cho anh em xem nha xem đường môn này nó, khắc bột chỗ nào nha anh em giật đam cực kỳ nhanh luôn này thiếu giày nam độc uh, u lung á có giày nam độc u lung nữa đánh nhanh lắm giờ anh em cùng lên uh, test với khải còn uh, boss nhiệm vụ quên cái con um, cái con uh, cái gì con đi uh, luyện skin đó con luyện skin hồi xưa con đó máu khá là trâu cho anh em xem ừ, tại vì sao đường môn lại lên ngôi đây lên bãi điện kiêu như nè đó điền kiêu đâu đây Vũ Đăng Sơn Khác bọt hoàn toàn đây mà Hồi trước á Đường môn đánh dưới Nam Động Nó nhảy đam khá là chậm Còn lần này thì uh, Nó được uh, gọi là Lên ngôi á Nên lần này khá là khỏe Ok vô nè Rồi vô đam này Bùa này vô đam này Giật đam mà chết Chết con quái này luôn á nè Việt Nam chết quá nào luôn nè 2 triệu đó rồi 3 triệu 5 triệu 6 triệu thấy không, không? chết quá luôn em hiểu rồi <laughs> quá gần gớm khải cho em đọc trưởng này nên đọc trưởng lên đam nhanh hơn không rồi tới nè khải cho em đọc trưởng thì lên nhanh đam không tại vì uh, em đọc trưởng cái cái âm phần từ cốt nó đọc đọc nhiều hơn đọc đến uh, à, 149 đọc sắc lần đúng không anh em thấy nhược đam không chết cả quá nhiệm vụ anh em hiểu rồi hai à, hai triệu cái này có dày lung nhược đam nhanh hơn nữa nè dày lung nhược đam nhanh hơn nữa đúng rồi ốp ốp lại lắc độc rồi hả minh rồi nhanh lắm chứ không phải như hồi xưa hồi xưa đánh con boss hồi xưa anh em đỡ không mỗi khi mà ban ngáo đánh boss đại á thì lúc nào cũng có con năm độc này con đường môn này nhưng mà đánh không khi nào giật đam được tại vì à, lúc đó chưa đến cái tầng 2 của nem độc á nên là không giật đam được lần này thì à, nem độc đã được fit tầng 2 á nên là đường môn đi kèm là đánh bá cháy luôn nè đó 5 triệu 6 triệu thấy chưa này máu không thấy chưa đó đường môn lên ngôi là trò đó đó nè <laughs> nên là tầm này mà xấy những con hờ mọc như huynh mấy con hờ thổ như là vỏ đan con lông đao cực kỳ nhanh chết luôn kiểu này chắc phải à, tẩy con nem độc gì à, trưởng hay đau ta Chuyện này phải dính cho nó sướng nha mà nó nói vậy chứ Có đánh được bao nhiêu đâu Đam khá là nhanh 4 triệu Được hải đao rồi Trong ngày con đem độc khả là đang đau nè Cũng lên đam khá là nhanh này mà trong cái nào cũng như nhau cứ sóc độc của năm độc là lên hết nè lên khá là nhanh đúng rồi vẫn bù mát mà vẫn bù mát anh em kèm thêm đam á kèm thêm đam thì mới giật đam được 6 triệu 6 triệu vừa bùa vừa trưởng nhiều khi nó nó giật đam nhanh lắm nè trưởng là đi vô sóc độc khá là nhanh luôn nè ừ thì đi bùa mà đang đi bùa mà đi bùa đánh trưởng chứ đâu phải chuyên trưởng đâu nè đi bùa đánh trưởng phải phải có bùa mới lên đam được phải có bùa lên đam được vô bùa này rồi đam này đó mấy con boss này mà giật đam 6 7 triệu là anh em hiểu rồi nó khỏe cỡ nào đó 6 triệu rồi chưa nó im im im im nó, nó không thấm độc nó là giật đam nó không thấm độc nó giật đam Đúng rồi, ưu tiên về ưu lung nữa, có gì ưu lung nữa ngon nữa. ba triệu sáu triệu không quá khỏe luôn rồi à, ok rồi đấy này đánh bá cháy luôn nè à. sấy mất được rẹt luôn cái này có một boss nhiệm vụ cho anh em xem Môn phái cái bang Đam khá là nhanh Bắt đọc sượng tâm không không à, yếu lắm chồng mập ơi Bắt đọc sượng tâm đọc sát có 5 6 điểm Có 20 điểm sao mà đánh được Bắt đọc sượng tâm sida nha Có thể là đi uh, bùa Bùa sông trưởng Bùa sông trưởng là hợp lý Sốc đọc khá là nhanh Đao nó đọc yếu á Đao đọc có 72 thì khá là yếu Anh Khải mượn anh là cái giày kìa Giày gì em Cái giày min của... à, Anh mượn đi Anh mượn rồi mà anh kêu anh anh đỡ lại cho ai rồi em ơi Trong bang đỡ lại cho ai rồi Ờ, à, boss đâu Dấu này có con boss này, boss đâu Đây Sóc này chết luôn này cho anh em xem nè À con này Sida, con này xuống chết ngay full bùa vào quân chết ngay này nhanh chất á này sẽ đa vài trường dừng cho mấy chục điểm đọc với lôi cho biết bùi gì nhiều nhiều điểm quá trời luôn nè này thằng mắt hai đường luôn nè mắt hai đường luôn nè à, mình sẽ thêm phi đao đây à, phi đao phi đao thích thích thì có thể ờ, mua cái phi đao bên hàng quýnh quýnh tống kim chơi nè em hợp lý không hợp lý không đi hai đường luôn thích đánh bảo vụ thích đánh ờ, cái gì đánh dư quá trời điểm phi tiêu phi tiêu mắt ba đường luôn á thằng này nó mắt ba đường luôn quýnh quýnh quýnh đường nào quýnh luôn nè 40 còn lại sơn hà nhiều điểm quá trời nè đó mắt ba đường nhiều mang phi tiêu cũng được nha nè bởi tiêu đi chan cũng được còn 34 này tăng sân hà là xong đó hai mắt bấm đọc là vui nè nói chung là chắc chắn sẽ mắt bông lôi rồi này nó lên đảo nữa tải lại hợp lý nói chung là mà đi à, thiên tử này nọ thì bông lôi nó hiệu quả hơn còn bông đọc này tăng gia vui thôi. rồi nói chung còn một, lần à, tải tỷ free nữa tí nữa nghiên cứu tại sâu này được rồi phi đao ngon quá <coughs> sân hà là chưa mua được sân hà là chưa mua được phi đao sức mạnh nhiều sức mạnh uh, 109 triệu 109 g nhỉ, đây ok anh em và lần này thì khải đã đổi đường môn thành công anh em ơi chung là lần này khải uh, chưa tới tí cái này lên tẩy luôn ta đường nào cũng tẩy được không làm gì ok là tẩy tí đi vì là tầm này thì ba cái cái cái tinh hồng á số cục nó có trăm vạn 50 xu lần tải thôi ok đợi thật hà test uh, ờ, tăng uh, ờ, điểm cho anh em xem trời máu ờ, tầng 409 máu 8 k 7 vậy thôi ok được hả giờ tí nữa hello thanh hoàng nhá hôm nay thì uh, chắc là có thể ngày mai ngày mai sẽ ép đan lưng nữa nè thì mang thầy ép lên lưng máu tầm này quá nhiều máu đường môn tầm à, bốn k rưỡi là cao nè là khả tăng mát ba đường rồi đã mát ba đường rồi trời điểm đẹp hơn hai ạc này mát nha em ơi ạc này mát tất cả sách vở bí tịch mật tịch và lâm mật tịch hết tất cả rồi cho nên không thiếu gì nha điểm à, một nghìn ba trăm sáu mươi tăng nội công thử à, à ok đã cả test nội công thử à. Ờ, nó mất ba đường vậy nè phi đao phi tiêu hậu vũ đó mất ba đường rồi cũng gì phải ngại điểm dư quá trời mẫu hoa cà sáu sau đánh được thì tầm này đội hình kim môn phái 16 x mà đâu phải hồi 8 x 9 x đâu mà mẫu hai k sáu à tháng 6 em làm bia cho người ta đánh hả em em em làm cái gì em làm uh, uh, em không đánh được đâu rồi mất ba đường để khải ao ra khải cho anh em xem lại nha à, cái tóc nó bị uh, bị lát rồi tóc 176 đó nên cái nỏ này đặt mất nữa em tam nhãn 3 cấp kèm với càng khôn kỹ năng 2 cấp thì chống phái lên 35 thì 149 149 tốc độ đánh rồi kèm với 27 à, thì lên 176 như này đặt móc 158 mắt mắt tóc ở ngồi 158 và tống kim thì đạt 261 như này tống kim đạt 261 nha chung máu à, tầm này ít nhất phải 4 à, k rưỡi 4 k số cho đi 4 k rưỡi là được máu 4 cân rưỡi này khoảng 400 ờ, rồi còn lại mát sinh khí quên mất ờ, thông pháp như này khai có tính sơ sơ thì ít nhất phải lượt tay 8k đó sáu giờ là sướng rồi nè ra tung kim sáu giờ là sướng 8 k 7 rồi 8 k 7 7 k 5 8 k 7 nữa nè mang phi phong vô thì tăng thêm nữa rồi ok vừa đẹp trai luôn đó rồi quá đẹp tăng nội công à test rồi em ơi tăng nội công không lên đao mọi người nó không có lên lực tay khả test rồi rồi giờ khả test thử anh em xem nha giờ lượt tay bảy nghìn năm tám nghìn bảy là hiện tại đang tăng full thông pháp phiên bản này là phiên bản ờ, đường môn nam độc thông pháp nha nam đó rồi sấy rồi 7k 10k giờ Khải sẽ tăng mắt nội công Khải đang xét thử nha Nên chắc giờ ờ, vừa rồi Khải có test thì ờ, từ 7 đến 10k giờ Khải tăng một 000 nội công đi Khải đang xét thử nội công đó ờ, rồi rồi ra sẽ thử này lực tay 5 canh 5 4 ba mà tăng nội công đến 700 mấy thì nó có hiệu quả không tại vì không có lực tay đâu mà tăng nội công 700 mấy mà không lên lực tay 3k 9k chí mạng là 9k yếu lắm em ơi yếu vậy chứ không không 24 <laughs> độc sách không có tầng 2 em ơi nói chung là không tăng phiên bản này thì tăng đầu công không được gì đâu nè tăng đầu công không được gì nha đọc sách nè ôi sao lần này nó nó sấy một phát một đến bảy trăm mấy nhỉ người ta bảy trăm mấy đọc sách vậy bảy tám hai năm năm hai trăm ba trăm hai trăm tám mươi không tác dụng đâu mày một trăm sáu mốt 500 264 30 58 Ui ảo vãi anh em lúc thì nó giật 50 50 lúc nó giật 200 mấy độc sắc vãi nồi 294 mấy 88 do hở đó hở kim họ hỏi lại nè họ 73 220 220 bốn rưỡi chung là không đồ công không tác dụng này mà không có là hai rồi ok giờ khai tấn lại thân pháp cho anh em xem nha nhìn sơ qua đam này đó 73 234 220 đó 366 đó họ thủy thổ này 117 25 nói chung nhìn như này không có đam của sóc độc tầng 2 rồi chỉ có vài chục điểm thôi. chỉ có chiến mạng thôi em ơi chiến mạng này ở phiên bản này đánh thân pháp nhiều là ok thôi cầm học sắc ngồi không ăn thua em ơi à. nha bốt không phát chín cây mốt lượt tay chín mốt lượt tay thì phải lên uh, phi phong rồi em ơi cái tầm này chín mốt lượt tay thì uh, ờ, đấu yếu lắm đấu chút xíu thì mà đánh đấu có đấu có bốn k đụng cái xỉu <laughs> rồi à, ok tí anh em xem coi rồi con hồ kim lúc nãy rút đọc có ba máy thôi cũng 2945 thôi nè 2945 tiếp tục hờ họ 73 một một mấy 200 nói chung là không có thằng hai nè đọc sắc vẫn 360 này thôi 78 78 rồi 101 101 lên 200 mấy rồi đến 300 mấy nói chung là cái thằng hai thì không quăng nó không dính tới đâu rồi 73 không thấy không cái lúc nào đầu tiên cũng đọc là 73 234 78 234 nói chung là cũng được ok để tay uh, à, thằng pháp uh, được tay uh, à, 9k1 đi máu khoảng 4k2 được không ta máu 4k2 đi nói chung không ổn thì uh, chắc chắn khải sẽ lên đảo lại nữa vấn đề đâu 9k1 cho nó qua cái mốc 9k1 đi muốn xem nào muốn như thế nào ừ không có đá gần hai nhìn biết liền nó giật 70 220, 220, 330, 440 đó. tăng full nội công cũng như vậy đó. nên là phiên bản này phiên bản thân pháp đó. ấy dạ dư dư dư 1190 Rồi, 91 lượt tây nha. Ừ. Ở kiểu này lên uh, ờ, 8k luôn đi cho tròn đi. Ồ không lên được 8k nè 8k 9k 2 rồi khổ máu luôn 9k 2 đây một máu 3k 9 liều mạng quá hôm nay <laughs> máu có máu có 3 k 9 thôi tầm này thiếu lâm chắc chém mình cái mình chết quá nè em tầm này thiếu lâm chém mình cái chứ mình bốc hơi quá đại chiến mạng của cái đoàn này thì đang có chiến mạng 29 à, phần trăm 29 phần trăm chiến mạng 3k9 cái này là nhờ vào cái này 200 máu nè đó chứ không có cái này máu hai cái 3k7 thôi đó nè đó máu có 3k7 thôi đúng không ok vừa lại à, 9k1 đi đúng rồi tầm này cái băng bỏng với một phát bay màu ừ thôi vừa 9k1 được rồi 共飄，和嘆野吻太自由，曾經轟轟烈烈，雖還情人故往而煙nói chung là mình cứ ờ, test thử thôi không ổn thì mình ờ, rút nhiều như cũ ờ, thêm ít máu nói chung là mình trải nghiệm từ từ máu này tròn 4k nè mày 4k hơi yếu rồi nè có nấm độc chủ yếu máu hút châu châu một tí ừ cũng hợp lý cái máu thấp quá gặp xe nào có thứ năm là mình khỏi đánh luôn gặp cái bang nó quýnh được hai cái sốc đam chết luôn khả nghĩ ờ, xuống cái móc 8 ờ, k chín rồi sẽ vào kiểu xe mà với máu 4 k này không chịu nổi đâu yếu lắm hay là đợi cái test trải nghiệm thôi ngày mai mà đánh tống kim không được ra chết ra chết ra chết thì chỉ có thể là tăng thêm máu thôi ok chưa với lại đam thì có ném độc gánh rồi đúng rồi đúng rồi chủ yếu sấy nhờ em đọc dược đam mà nên là cũng không cần đam nhiều quá đúng không đúng rồi khai nghĩ giờ tám k chín thì hợp lý chứ máu tầm này yếu lắm 4 k nó đụng cái chết à khai hôm trước khai cũng đánh đường môn rồi khai biết mà với cấp 160 như thế này mà máu mà khoảng 4 k thì đụng cái chết luôn khỏi đánh đấm gì luôn <laughs> ok lên tám tám k 9 thôi chín full máu lại đi máu còn ờ, 4 k 2 đây nè 4 k 2 đây 8 k 9 này hồi nãy khai định 8 ờ, k 7 thôi nhưng mà thôi lần này lên 8 cái 9 đi 8 cái 9 rồi uh, full máu nha không ổn thì mình sẽ tính tiếp đó ok chưa 7 cái 7 4 cái 9 8 cái 9 rồi ok rồi đó ít nhất phải máu như thế này cũng ráng ráng chù chù đường tí rồi ok xuống đảo như em ơi rồi ok anh em uh, anh em đang xem thì đừng quên đỡ lại cho video của Khải à, đổi đường môn này thì một like chia sẻ cho anh em ơi anh em cùng xem sơ qua xét đồ đây sẽ đăng bàn Hồng Mỹ đó bao tay 6 dòng nón 6 dòng đai lưng 6 dòng giày 6 dòng bốn món thủ lý áo mắt ọp 473 cấp cây vũ khí đó rồi cứ đến đi rồi ok anh em nói chung sẽ đồ 75 à, cộng 1 là trụ được cũng khá là ok đi với xe nữa nè đi với xe nữa là khá là trâu còn khả năng game này là mát ba ba đường người nam ơi mát cả tiểu lý này um, phi tiêu này và nỏ và còn dư cái này tăng vào sơn hà nữa rồi một sơn hà nữa tăng tăng thêm kháng cảm 10 nè kháng cảm 10 rồi ok hãy cho anh em xem đi theo nghe mây kháng như thế nào thiếu chó đúng rồi nè một là mang bao lưng băng hàng hai là bao tay địa pháp thì có chó thôi chung là thiếu chó thì có 40 chó hơi yếu nên là khả năng ra mua bao tay địa phách lại đai lưng bên hàng một là mang bao tay địa phách à, đai uh, thiên quan lấy kia lấy chí mạng và bao tay thiên bao tay địa phách đó đi với đi với ngang mươi rồi nè kháng kháng đẹp ok chưa thiếu lâm là ôi bây giờ thiếu lâm lên 9 k tư này em wow <laughs> đâu ít đâu nãy 8 k 9 đi thiếu lâm lên được rồi 9 k tư đặt móc còn vượt móc rồi em trời ơi nãy không tính thiếu lâm rồi nè nếu mình tính lẻ là 9 k 1 nhưng mà tầm này là đẹp rồi được tay 8 k 2 chín cái tư lượt tây quá đẹp ok giờ hải lên uh, khu vực liền skill test lại một hai cái này cho anh em xem chín cái tư lượt tây là đẹp rồi ráng tăng thiếu nữa lên ờ, chín canh năm luôn đẹp anh em ơi ráng xíu lên chín canh năm luôn nha nè à, chắc còn uh, 10 điểm nữa 10 điểm nữa lên chín canh năm từ từ cho xe lên này. chiến kinh nam quá đẹp ở ờ, bao tay điện phát mong người điện phát đại lương thiên quang được bao tay điện phát đại lương thiên quang rồi vô quýnh này coi vô bùa việt nam năm bảy triệu ai đó một triệu đã lên 2 triệu 5 triệu 7 triệu Nói chung là chưa có dây ụ lung là hơi chậm lắm nè Chưa có dây ụ lung Tính ra con đam độc nó phụ đau Nó phụ đau nó khá là chậm Dược đam không có nhanh Dược đam không nhanh bằng uh, ờ, Dược đam không nhanh bằng trướng nè Dược đam không nhanh bằng trướng nha Đánh này đỡ ý trưởng dược đam tốt hơn nè Đam độc trưởng dược đam tốt hơn đâm độc trưởng Nhật Nam nhanh hơn nè gài xuống cho nó đánh trưởng này, Tại vì đau độc sắc có 72 à Trưởng độc sắc đến 169 luôn nè 159 nè Trưởng nhanh hơn Trưởng nhanh hơn nè Đúng không? ừ bao tay đó hôm trước của anh anh ngọc diễm á trong xe anh ngọc diễm á vô bùa vô bùa triệu này hai triệu này ba triệu này 5 triệu 500 3 triệu à, 300 500 600 700 Rồi ok rồi đấy sáu triệu nói chung vẫn sáu triệu này. Rồi ok Trung đem đọc đi trưởng hợp lý này em ơi Khải mua ờ, cái cái uh, cái kia chờ đợi ông nam đặt hưởng trưởng nè hello này mới vô hello mọi người nha cho nó phụ trưởng cho nó nhanh nói chung là mắt bùa và, và phụ trưởng thôi nè đó rồi ok anh em anh em xem video đừng quên ủng hộ cho khải lần này à, thì đổi đường môn một like chia sẻ chơi nha chúc anh em xem like vui vẻ em ơi lần tây hiện tại đang thiếu 17 ờ, cái nữa là chín kênh năm có thể tăng 5 điểm nữa 5 điểm thông phát nữa lên chín kênh năm rồi quá đẹp